giờ đây sao âm thầm vắng lặng tiếng thời gian buồn mà sẽ thắt lòng đau từng con phố quen đèn lẻ lối âu sầu hàn quán khuya đâu còn đâu còn như ngày xưa Sài Gòn phồn hoa không tiếng nhạc hay bao tiếng cười bằng tiếng khóc than vàng đến bao giờ đây bình yên quay trở lại tất cả an bài đời ai biết nghe mà nay oan mình cô người quá hiểm nguy nhịp thở con tim tiếng còi vang xé lòng đau đớn nao bằng khi tự ly người thân Sài Gòn nơi đêm sài gòn năm canh còn lo ngóng vợ sợ xa chồng con sợ xa mẹ kiếp người chung sức chung lòng vượt gian khó người phòng nghe tiếng nhạc hay bao tiếng cười bằng tiếng khóc than vàng đến bao giờ mà nãy oan mình cô người quá hiểm nguy nhịp thơ con tim tiếng còi vang xé lòng đau đớn nao bằng khi tự ly người than Sài Gòn ơi có mệt lắm không nước mắt mồ hôi nỗi chảy lo ngọn vợ sợ xa chồng con sợ xa mẹ cha cần một vòng tay nhường cơm ai đói khổ một miếng khi đổi lòng bằng một gói khi no màu áo trắng tinh khôi hy sinh tình duyên giúp người sức chung lòng vượt gian khó người ơi màu áo trắng tinh khôi hy sinh tinh duyên giúp người chung sức chung lòng vượt gian khó người